À, thiết bị định vị xe máy ô tô chính hãng Faytech xin à, chào toàn thể các bạn. À, công ty chúng tôi thì chuyên nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam các thiết bị định vị GPS chuyên dụng dùng cho ô tô và xe máy mang thương hiệu là Faytech. Thì trong video ngày hôm nay thì bên công ty chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn là một dòng sản phẩm thiết bị định vị xe máy ô tô có dây với cái mã model là FDA01 của hãng Faytech các bạn nhé. À, thế đây toàn bộ cái phần à, vỏ hộp và bao bì của sản phẩm này à, dòng sản phẩm thiết bị định vị có dây này à, thì nó có thể sử dụng cho ô tô này xe máy này xe tải này xe đạp điện này cũng như là theo dõi người thân con cái của gia đình đây, đây phần vỏ hộp bao bì thì nhà sản xuất cũng đã niêm yết toàn bộ cái phần thông số trên vỏ hộp bao bì sản phẩm này rồi có cả mã QR code này mã QR code sản phẩm chính hãng nên là nhìn nó khác hàng ngoài rất là nhiều và sau đây ờ, chúng ta cùng ờ, vào vui hộp và để xem ở bên trong nó gồm một thứ gì nhé đây thì bên trong nó gồm có một cái thiết bị định vị đây thiết bị định vị một cuộn dây nguồn này một cuộn dây nguồn này một quyển ờ, sách hướng dẫn sử dụng này một cái thẻ để quét đăng nhập app này Rồi thì sau đây tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái dòng sản phẩm là thiết bị định vị model A FDA01 này. Đây dòng sản phẩm FDA01 đây, đây thương hiệu là thương hiệu Faytech này. Đấy mã số mã vạch rất là đầy đủ nhá. Mã QR code này, tem bảo hành này. À, để sử dụng được à, chiếc à, FDA01 này thì nó cũng rất đơn giản thôi. mình có thể đầu tiên là mình sẽ cậy cái nắp này ra này, mình cậy cái nắp này ra Đấy, cậy cái nắp này ra để mình à, gắn sim lên đây nhá à, thiết bị định vị này nó chỉ định vị được khi nó có sóng 3G thôi nên là mình à, phải cung cấp cho à, thiết bị một cái nguồn sóng 3G ổn định bây giờ thì nó là cái sim 4G hết rồi sim 4G hết rồi thì mình sẽ lắp một cái sim nhỏ nhất nhé sim nano sim này ở đây nó có một khay gắn sim này Đấy, các bạn chú ý lắp cho đúng chiều này rồi ok sau khi mình gắn sim xong thì ờ, mình sẽ tiến hành ờ, kết nối kết nối thì đây nó kết nối rất là đơn giản thôi nó có một cái rắc này mình sẽ cắm vào đây nhé đấy và đây nó sẽ có một ờ, cầu chì này và hai cái chân đỏ và chân đen chân đỏ và chân đen này thì mình sẽ đấu vào hai cực quả quy chân đỏ thì mình sẽ đấu vào cực dương chân đen mình sẽ đấu vào cực âm thiết bị định vị uh, FDA01 này nó sử dụng cái nguồn điện là 12V nên là các bạn cứ làm sao mà cứ cấp được điện 12V cho ờ, thiết bị định vị này là nó có thể sử dụng được có thể là mình đấu trực tiếp vào hai cực quá quy cũng có thể là mình sẽ đấu qua đường ờ, ờ, điện đường đèn hoặc là đường điện nào đấy thì miễn sao cung cấp điện 12V thôi các bạn nhé ngày xưa thì sử dụng các thiết bị định vị có thể đấu qua chìa khóa nhưng mà bây giờ thì đấu thẳng vào ác quy rồi để cho nó thường trực 24 trên 24 luôn đấu qua chìa khóa thì thỉnh thoảng mình sẽ bật tắt nhiều thì nó sẽ nhanh hư thiết bị Đấy, và nó cũng không có thường trực được khi mà mình tắt chìa khóa thì nó không thường trực 24 hay trên 24 được nó không định vị được Đấy. rồi đây là mình à, đã tiến hành lắp sim không là chỉ có đấu điện thôi đấu điện là cái thiết bị này nó sẽ sử dụng được thôi thì hiện nay tình trạng à, trộm cắp đang xảy ra rất là nhiều trong sau à, chúng ta mình chỉ cần lơ là trong vòng khoảng 3 5 phút thôi là mình có thể mình mất ngay chiếc uh, xí của mình rồi Đấy, những dòng sản phẩm như SH hoặc là lít Ờ, với cái giá trị nó rất là cao nó khoảng vài chục triệu đến hàng trăm triệu cơ nên là chính vì thế để bảo vệ được cái chiếc xe máy của mình thì mình nên lắp cho chiếc xe yêu một thiết bị định vị 90% ờ, các ờ, vụ mất xe có thể tìm lại được là do chủ nhân của họ có gắn các thiết bị định vị ở trên đấy các bạn nhé nên là khi có mất xe thì là họ chỉ việc dở điện thoại ra và truy cập vào app phần mềm là mình sẽ biết ngay được chiếc xe của mình đang di chuyển theo cung đường nào đang ở vị trí nào thì để có phương án xử lý nó là nhanh nhất và để quản lý được cái thiết bị này từ xa thì ờ, mình cần phải tải một cái app về để mình quản lý thì cái app ờ, đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải app nhé mình cần cái tải app về máy điện thoại của mình thì cái app này thì nó, nó có thể sử dụng chung trên ờ, điện thoại Android cũng được hoặc điện thoại dòng iPhone iOS đều sử dụng được hết các bạn nhé trên chợ ứng dụng thì nó có sẵn rồi thì mình sẽ tải cái app này về và ở trên này thì nó có sẽ có dòng đầu tiên là cái mã số để mình đăng nhập cái mã số thì là ở trên mỗi một máy định vị nó đều có một cái dãy mã số đây đấy một dãy mã số đây không ờ, cái thiết bị nào nó giống thiết bị nào cả mỗi một thiết bị nó sẽ có mã số riêng thì các bạn ờ, nhập cái cái dòng ờ, dãy số này vào trên cái app này cho mình nhé đấy đây đây nhập 774 này 300 bốn ba năm tám sáu Ok, ờ, còn cái mật khẩu thì khi nào các bạn đặt hàng thì bên công ty chúng tôi sẽ cung cấp cái mật khẩu này cho các bạn Đấy, và mình sẽ tiến hành ấn vào đăng nhập Đấy, à, thì với cái thiết bị này thì hiện tại thì ờ, tôi chưa đấu vào cái cực của ắc quy ấy, nên là nó chưa có điện thì nó chỉ hiện được cho các bạn về cái phần vị trí hiện tại của uh, chiếc điện thoại này hiện tại hiện tại tôi đang ở Hà Nội đây nhá đấy đang ở Hà Nội nó em vị trí của điện thoại Đấy, sau đây thì tôi sẽ test cho các bạn một cái mã sản phẩm mà bên ờ, công ty chúng tôi uh, vừa mới cung cấp cho một khách hàng ở chợ Bà Rịa Vũng Tàu thì uh, cho các bạn nhìn cho nó rõ nhất Đây Đấy, mình truy cập vào app này đây là dãy mã số này password này ấn đăng nhập này Đấy, thì ở đây uh, một khách hàng của bên công ty chúng tôi thì đang ở Bà Rịa Vũng Tàu này ở đây cái này là model mà model này FD-01 này đấy hiện tại thì địa chỉ ở 80 780 ờ, sạc 8 trên 8F Bình Giã phường 10 thành phố Bà Rịa Vũng Tàu thì hiện tại thì thiết bị nó đang là 100% ờ, pin GPS thì đang đứng im ờ, chưa có vận động đấy với cái thiết bị này thì nó còn đo luôn cho các bạn cả cái tốc độ di chuyển nhé khi các bạn di chuyển với tốc độ bao nhiêu thì nó đều hiện ở trên app này cả đấy. và cái này thì nó chuẩn xác đến từng mét luôn Đấy, sản phẩm chính hãng nên là nó định vị cực kỳ là chuẩn xác với chip định vị 8 nhân nên là nó cho cái độ sai số siêu thấp luôn định vị chuẩn xác từng mét luôn các bạn đây là dòng sản phẩm định vị chính hãng là thế ở đây là cái bản đồ đường phố đây các bạn mà muốn xem cái phần bản đồ vệ tinh các bạn tích vào bên mục cái này nhé mình sẽ thấy bản đồ vệ tinh đấy chuẩn từng nóc nhà luôn nên là khi mà mình mất xe thì mình chỉ việc dở điện thoại ra và mình ờ, truy cập vào app và mình biết ngay xe mình đang nằm đâu đang nằm ở tiệm cầm đồ nào đấy thì mình chỉ việc đến mà mình lấy xe mình về thôi một số các ờ, bác thì cũng ờ, lắp ờ, thiết bị định vị này ở trên những dòng xe đạp điện để có thể mình theo dõi con cái của mình xem là đi học có đến trường hay không đi theo cung đường như thế nào có đi chơi game hay là đi, đi ấy thì mình sẽ có phương án quản lý các cháu nó là tối ưu nhất đây nó sẽ hiện cho các bạn luôn rõ từng đường luôn đấy và thì ngoài ra ngoài cái chức năng định vị thì nó có thể xem lại cho các bạn được cái lịch sử di chuyển nhé cái lịch sử di chuyển à, đây cái quỹ đạo lịch sử đây có thể nó xem lịch sử di chuyển trong vòng 30 ngày luôn thì mình tùy chỉnh ở đây thì nó có ngày giờ các bạn mà muốn xem ngày giờ của những ngày hôm qua ngày hôm kia xem là cái thiết bị này gắn trên phương tiện đã đi những đâu dừng đỗ điểm nào thì mình có thể mình tìm kiếm và nó sẽ vẽ đường cho mình luôn đấy ngày hôm qua đi đã đi đến đâu cái lịch sử di chuyển và mục tiếp theo nó là cái hàng rào điện tử nó cũng rất là tối ưu cái hàng rào điện tử thì nó có thể là khoanh vùng cho các bạn được cái phần ờ, bán kính để mình ờ, đặt cái hàng rào điện tử an toàn rồi đây là chức năng định vị và để đi từ thiết bị định vị này à, từ điện thoại của mình ấy, đến cái thiết bị định vị ấy, thì các bạn ờ, chỉ việc tích vào cái hình đây điều hướng này là nó sẽ dẫn cho các bạn đến đúng cái vị trí của cái ờ, máy định vị của bạn thôi Đấy, nó rất là ưu việt đây là điều hướng của bạn luôn đấy. về cơ bản thì cái dòng ờ, thiết bị định vị FDA01 này ờ, thì cái chức năng chính của nó nó là sử dụng vào tính năng định vị nên là nó có thể theo dõi cho các bạn cực kỳ được chuẩn xác thì với dòng sản phẩm FDA01 này ờ, thì bên công ty chúng tôi đang bán một giá chung niêm yết trên toàn quốc đó là giá 680.000 đã bao gồm phí ship và bảo hành một năm cho các bạn rồi các bạn nhé. Ờ, thì với một ờ, chiếc xe máy của mình mấy chục triệu mà để đầu tư thêm khoảng vài trăm nghìn để bảo vệ cho chiếc xế yêu của mình khi mà mất trộm mình có thể tìm lại được ngay thì nó cũng là một phương án cực kỳ là hợp lý Đợt này thì bên công ty chúng tôi đang có chương trình uh, tri ân đối với khách hàng khi sử dụng dòng sản phẩm uh, thiết bị định vị FDA 01 của bên công ty chúng tôi. Uh, thì công ty chúng tôi sẽ tặng ngay cho các bạn một chiếc SIM 4G tốc độ cao với 90GB một tháng và 3GB một ngày để phục vụ cho các bạn về công tác định vị. đây là chiếc SIM 4G đây, 4G tốc độ cao nên khi các bạn à, đặt mua sản phẩm thì các bạn không cần phải mua sim nữa nhé với giá 680.000 thì bên công ty chúng tôi đã bao gồm phí ship cho các bạn rồi và tặng cho các bạn một sim 4G tốc độ cao đấy sim này thì các bạn khi mà mua ở ngoài tiệm thì rẻ nhất nó khoảng 100.000 rồi đấy. Và khi các bạn đặt hàng thì các bạn à, vui lòng để lại cho công ty chúng tôi là tên này, địa chỉ này, số điện thoại người nhận cụ thể này. Thì bên công ty chúng tôi sẽ gửi ship code qua đường bưu điện về cho các bạn nhé. Ờ, khi các bạn ờ, nhận hàng thì các bạn được ờ, bóc ra test hàng kiểm tra hàng thoải mái đấy sản phẩm như trong video như nào thì sản phẩm gửi cho các bạn sẽ như thế các bạn nhé đấy nó sẽ gồm có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này một máy định vị này và một dây cáp nguồn mình là người thực việc thực mua hàng gì thì cũng phải kiểm tra cho nó chắc đấy. À, thì mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ liên hệ theo cái số ờ, điện thoại ở trên màn hình là 0926 311 888 hoặc là truy cập website faditech.com.vn à, thì bên công ty chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn là 24 trên 24. À, rồi cảm ơn các bạn đã xem clip. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip tiếp theo. À, xin chân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều.